Ờ, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé ờ, video hôm nay nhân tiện ờ, đảo cái kho lốp lên thì sẽ quay từng các cái loại mẫu một đang có sẵn tại kênh cho các bạn theo dõi à, các bạn xem từ đầu đến cuối video thì cái loại nào các bạn dùng vào mục đích gì hay là làm gì thì các bạn có thể lựa chọn và một số những cái dòng mẫu bánh à, thanh lý như con này là vành 300 à, 8 này con này là của xe ba bánh à, cho người già người khuyết tật người ta hay dùng đấy con này có trục là trục 10mm này đường kính là 35 bản rộng là 10cm vành này là vành trừ 8 nhé chiều dày của nó 8cm này con này là vẫn sử dụng à, phanh 110 như cái dòng bình thường ấy thì các bạn nào mua thì mình sẽ tính giá thanh lý à đây là một cặp nữa cũng là 300 trừ 8 nhưng mà nó dùng cho bốn ốc đấy cặp này là cặp bốn ốc này bốn ốc thì ốc này là tim ốc à, vuông 7 chéo 10 nhé nốt không xăm con này cũng 300 trừ 8 và đường kính của nó là 35 bản rộng là 8 cm tim bốn con ốc này là 7 này đo tim này sang tim này là 7 và 10 nhé còn đây còn hai chiếc nữa đấy đây là cái lốp 500 trừ 12 dạng gai máy cày này đấy đường kính của nó là 55 bản rộng là 12 cái này tải rất là khỏe con này giá là rất là chát hơn triệu một bánh cơ nhưng nó rất là chuẩn đi đường đồi núi thì hết sảy luôn Đấy. À, đây là giới thiệu với các bạn à, cái mẫu bánh này là mẫu bánh uh, à, 19 nhân 7 trừ 8 cái mẫu này thì à, có tim ốc Đo từ tim này sang tim này là 10 Và hơn 10 một tí Thì đều dùng được các bạn nhé Vì lỗ nó khoan to Cái lỗ tâm ở giữa này là lỗ 70 à, Đấy Đấy, lỗ tim giữa này, lỗ tim giữa 70 này. Vành này là vành à, cũng là sắt thôi, nhưng nó sơn à, trắng sứ cho nên nó rất là đẹp, dày, nó dày hơn rất là nhiều so với những cái vành bình thường như này. Vành ATV thường này à, thì cái bánh xe này có tim ốc là 710 nó có thể à, phù hợp với cái dòng à, Tambua 130 và 160 thì vừa còn 180 thì không vừa các bạn nhé đường kính của nó là khoảng 45 à, 46 và cái bản rộng của nó bản rộng của nó là 18 cm gai thì như các bạn đã xem đấy gai, này gai địa hình đây chiều dày của nó là 17 đến 18 cm thì nó phụ thuộc vào cách đo thôi mình cứ gọi là 17 cm đi đấy cái mẫu bánh nữa là cái bánh à, nhỏ nhỏ xinh xinh này 145 à, trên 70 trừ 6 này cái loại này thì rẻ các bạn chơi à, xe em bé hoặc là mình chơi tạm cũng được thì cái mẫu này có đường kính là 35 bản rộng là 12 đấy lốc không xăm bánh này là vành trừ 6 và có Ba ốc này hay dùng à, bắt bánh ATV. Nó thêm một cái à, mẫu trừ 6 nữa. Nhưng mà cái gai của nó khác hơn. Đây. Đây là cái gai trừ 6 này. Đấy, bánh này cũng rất là to. Đường kính 35 và bản rộng 12. Là gai khác. Rồi, tiếp đến một cái mẫu bánh này là bánh trừ 7 trừ 7 thì thường đường kính của nó là 40 tin là cũng ba ốc con này là sử dụng ba ốc bánh ATV thôi con này thì à, có bản rộng là thường thường khoảng 16 cm đấy bản rộng nó 16 cm con này cũng rẻ đây có cả những vành rất là nhỏ vành này là vành 4 này Nốt này là nốt 6 dùng scooter này. Nốt trừ 6 này. Con này là bản rộng 14 này. Đấy. Đây có dòng ờ, lốp nhẵn à, như lốp xe sân gôn. Lốp này là lốp trừ 8 này, 18 x 8.5 trừ 8 này. Thằng này có bản rộng nó khoảng 20 à, cm. Đấy, và đường kính thì chắc khoảng 40 cm thì nó đường kính là nó khoảng 42 à, 43 cm. Đây là cái mẫu bánh à, ATV này. 235 trên 30 giờ 12 giờ 12 các bạn nhé. Đấy. Cái thằng này thì có à, cái bản của nó là bản 22 cm. Đường kính của nó là khoảng 43 cm, đấy là R12. À, giới thiệu đến các bạn một cái mẫu này là mẫu R14 này 26 x 11 trừ 14 thằng này thì có đường kính rất là khủng à, đường kính của nó 60 à, đường kính là 64 cm các bạn nhé Đấy. đường kính 64 tim à, lỗ bốn con ốc này của nó là 8 x 11 và cái gai của nó thì các bạn có thể xem này gai dạng chữ A và có chiều dày thân bánh là 24 cm đây còn cái dòng bánh 14 này 14 này thì à, à cái thân nốt nó tròn hơn cái à, tiếp xúc nó tròn này nó phù hợp với các bạn là sử dụng cho những cái à, à, xe hai bánh hoặc là hai bánh trước nó tròn thì lái nó nhẹ mà nó lướt cái này thì à, có chiều dày của nó là khoảng 18 à, chiều dày khoảng 18 bản rộng khoảng 18 Đấy. đường kính của nó là khoảng 53 cm và cái na răng thì nó giống như na răng ở cái này Đấy. thì các bạn theo mục đích sử dụng ấy, các bạn làm thì nó dễ hơn đây là cái mẫu lốp à, trừ uh, 10 này mẫu lốp này là mẫu lốp 135 trên 90 trừ 10 này thì các bạn à, trên thị trường ấy các bạn hay mua cái mẫu 450 và 500 trừ 10 thì cái dòng này nó đắt mà chất lượng nó lại không bằng thằng này được lốp này nó rất là đẹp bản rộng là 12 13 cm vừa các loại vành 10 và tải trọng của nó thì rất là khủng các bạn nhé tải trọng của nó là 389 kg trên một bánh đấy cái dòng kia nó chỉ có 280 và 290 kg trên một bánh thôi riêng thằng này nó rơi đến 380 mà giá thành của nó thì cũng chỉ ngang với này cái lốp 500 hoặc là 450 trừ 10 thôi đấy thì các bạn mua cái loại 400 trừ 10 thì mua loại này hơn nhá còn 400 trừ 10 thì nó rẻ hơn rồi đấy không nói đây là cũng là một cái à, mẫu à, bánh à, à, ờ, R14 nhưng mà cái bản à, bản đường phố nốt nó nhẵn hơn con này thì à, có đường kính là 53 bản rộng là cũng rơi vào tầm 24 à, cm gì đó đấy thì cái con này có thông số của nó là 270 trên 30 R14 đấy cái dòng này là cũng đẹp này bản đường phố này các bạn độ xe rất là đẹp à, mình sẽ làm đến đâu và mình ờ, quay video đến đấy cho các bạn xem à, giới thiệu đến thêm cho các bạn một cái mẫu bánh của hãng Wanda đấy là cái mẫu 205 trên 50 trừ 10 cái mẫu bánh này thì cũng là vành trắng xứ và nó sử dụng được hầu hết các cái loại cầu trên thị trường hiện nay trừ những cái dòng cầu mà có tăm bua 100 à, 200 trở lên còn những cái dòng tăm bua mà à, 180 trở xuống hoặc là phanh dầu phanh đĩa là đều lắp được đấy à, tim ốc ấy thì à, vẫn là tim ốc à, đo chéo 7 và đo chéo là 10 vuông 7 lỗ tim giữa là lỗ à, 70 cái bánh này thì à, có bản rộng là à, à, 100 bản rộng là 19 cm đến 20 cm và đường kính của nó là 45 cm đấy à, bánh này thì nó cũng thích hợp với này à, À, các cái dòng à, xe chơi xe sân gôn à, tải nhỏ tải trọng à, bình thường tầm trung trở lại đây thì mắc loát của nó là 675 lbs đấy thì các bạn đơn vị của anh thì các bạn tự quy đổi là tiếng quy đổi ra cân kg thì đây là một số cái phần vân của nó đây thì thực ra mình bánh mình có nhiều quá hôm nay mình không thể làm review như mọi khi được nhặt hết ra ngoài xong là làm được cái này nó quá nhiều mình cũng không thể lường hết được à, à, tổng hợp ra ngoài cho các bạn quay video trong ấy được thì mong các bạn thông cảm các bạn có thể nhìn sơ qua như vậy và nếu cần à, khi nào các bạn có thể hình dung ra được rồi thì à, cần review chi tiết hơn thì bên mình sẽ làm chi tiết hơn cái mẫu bánh này à, thì các bạn cũng lưu ý thêm là bên mình lốp cũng có rời luôn thì các bạn à, thích vào cái à, bánh này mà các bạn vào bánh à, tim ốc chéo 811 vành sắt bên mình có cái à, mẫu vừa rồi mình đọc là vành trắng sứ à, chéo 70 à, thì à, các bạn nào có muốn thay vào cái vành 811 à, thì bên mình cũng có vành 811 là vành sắt và vành 811 là vành nhôm đều có các bạn nhé giá thành thì các bạn có thể hỏi thêm bên mình sẽ tính toán và báo giá thì cái này nó cũng quá nhiều sản phẩm mà mình thì không thể báo cho các bạn là hết được ngay thì các bạn có cần hỏi thì cứ hỏi mình sẽ trả lời thì trong video này không thể vừa làm video vừa tra giá và báo cho các bạn được và giá thì nó cũng theo từng thời điểm những cái à, thời điểm này thì giá nó lên rất là nhiều khoảng 10 à, đến 15 phần trăm cho với lại những cái đợt à, giá ngày xưa à, xin giới thiệu thêm các bạn một cái mẫu bánh nữa đấy là bánh 23 nhân 7 trừ 10 mẫu này thì có đường kính là 55 cm bản rộng là 18 đến 19 cm thì đấy gai thì cũng không phải là gai cao lắm nói chung là cái bản này có thể đi đường à, phố và đường thường đều được nó à, gai nó chỉ cao khoảng 1 cm thôi đấy và vành nhôm đúc và lốp không xăm các bạn nhé cái này các bạn là phù hợp các bạn là sử dụng à, chế xe ba bốn bánh rất là phù hợp những cái dòng này thì nó cũng tải trọng cũng bình thường thôi nó khoảng nếu các bạn làm xe bốn bánh thì nó tầm 5 tạ cả người lẫn xe trở lại thôi nó không thích hợp để làm xe chở hàng chủ yếu là xe chế chạy chơi thôi các bạn nhé và nó cũng rẻ thôi bởi vì à, bản này nó chỉ là bản à, à, chiều dày có 19 cm thôi đấy thì à, mình làm những cái dòng bản mỏng một chút thì đi xe nó lướt hơn nó không bị xe đấy 18 19 cm là cũng đã khá hơn rất là nhiều so với cái dòng 400 trừ 10 hoặc là những cái dòng à, 450 trừ 10 hay 500 trừ 12 nó chỉ được 10 đến 12 cm bản rộng thôi. Thằng này nó dưới 18 cm là cũng khá ok rồi. 18 19. Thì à, cái dòng này nó vẫn à, sở hữu cái à, tim ốc của nó là chéo 8 nhá. À tim cạnh này là 8 này và đo chéo là 11 này. Đấy. À, xin giới thiệu à, thêm đến các bạn một cái mẫu bánh nữa thì mẫu này là mẫu à, có tên à, bánh là 25 nhân với 8 trừ 12 bánh này là bánh à, trừ 12 nhá đấy à, vẫn tim ốc thì vẫn là chéo 8 nhân 11 thôi đấy tim này 8 này chéo 11 này ở cái những cái lỗ này là nó đều có cái lắp chụp các bạn nhé hàng ngày thì vành nó rất là đẹp nó có những cái vành giả ốc này nhìn rất là đẹp gai địa hình à, loại này thì à, có đường kính là 62 cm và bản rộng là 20 cm à, các bạn lưu ý nhé đường kính 62 và bản rộng là 20 62 bản rộng 20 và tên bánh là 25 nhân với này 8 trừ 12 25 nhân 8 trừ 12 đây cái mẫu này là mẫu mới về thì các bạn là xem video thì lưu ý từng à, cái đoạn video một thì các bạn à, sẽ đặt hàng theo cái hình ảnh như thế này cho nó dễ à, xin giới thiệu thêm các bạn một cái mẫu bánh là 16 x 8 trừ 7 mẫu bánh này thì à, có cái bản à, à, gai là nhăn đường kính 40 và bản rộng của nó là 15 16 bản rộng của nó 16 15 cm bản rộng 15 cm đường kính 40 cái lốp này là dòng lốp à, tốt Đấy cái này các bạn có thể là để làm xe và tim ốc của nó là tim 3 ốc xin nhắc lại các bạn là 16 nhân 7 trừ 8 các bạn nhé 16 nhân 8 trừ 7 đường kính 40 bản rộng 15 cm đây là loại gai này là gai tốt nhé đấy, này này này là, là hàng chất lượng đấy thì các bạn cái bánh này là 570.000 đồng một bánh này Tiếp theo là xin giới thiệu đến các bạn cái mẫu bánh 400 nhân à, nhân 100. Nó ghi là 400 nhân 100 đấy nhưng mà nó cũng tương đương kiểu 400 à, nhân 10 ấy. Thì cái mẫu bánh này là mẫu bánh đặc chuyên các bạn là trong xưởng thì cái đường kính của nó là 40. Đấy, đường kính khoảng 39. Cái uh, bản rộng của cái lốp này là nó 9 cm. Và cái uh, tim ốc này của nó là 7 x 10, chéo 10 này, góc cạnh là 7 này, lỗ giữa là nỗ 63 này, cái này à, phù hợp cho các bạn à, chạy xe trong xưởng và tải trọng cao lại thích à, gầm thấp đấy thì chỉ có những dòng bánh đặc này nó mới chịu được thôi những cái dòng bánh này là dòng bánh hàng cao cấp đấy nó chất lượng và giá thành nó cao hơn so với những cái dòng các bánh các bạn mua ở ngoài thị trường xe đẩy hàng các thứ ấy. thì thằng này nó đẹp hơn và nó phù hợp với những dòng cầu nhỏ